Xin chào mọi người Hôm nay à, anh em mình đi câu ở Bà Rịa nha à, Lần này đi câu bằng xe máy chạy xuống Bà Rịa Hơi đuối một chút 7-800 cây số mới tới Bình thường nó khô không ơi Bình thường nó khô bây giờ nó, nó nước nó lên thổ địa nó dẫn đi đâu mà đi đi đi băng qua đầm người ta luôn <laughs> đi lội nước thấy bà luôn hồi mới thấy đầm chủ đầm ra đuổi rồi sắp vô tới đầm rồi cuối cùng thì cũng vô tới được tới hang động rồi các bạn thấy không muốn bắt cá lớn phải vô vô hang cọp chờ khán giả này chắc để cho không trên bờ luôn đi cho nó khô luôn đi tháng sau dèo nó cũng chết à để hộp sợ kiến thôi chừng dây vậy đẹp đánh bóp rồi nhỏ nhỏ nhỏ nó táp chữ lắm đánh bóp đi hải em có mấy con bóp nhỏ nhỏ táp bập bập bập bập ngồi đó nhảy nhảy rào rào ngoài <coughs> thon giờ này nó sáng không giờ này có uv nè uv nó chỉ có từ từ bữa sáng hoặc bữa chiều thôi nó <laughs> bóp dính rêu rêu cạn quá à. <coughs> nào đó đã táp bị cá măng hay chẽm nữa trộn nó dí kìa Hả, đánh nhanh nó dí ghê không <laughs> thử đánh kéo như cano thử coi kìa theo kìa Racing Boy á Dí theo kìa Ngưng không à, dí, dí lúc là ngưng à trời măng ấy da thảy <laughs> resin boy Rớt rồi Ừ hấp tấp quá rớt rồi Vô tới bờ mà <laughs> đi đi đi đi đi sang bọn racing boy này vui à thấy nó dí theo cái bầy bầy á đánh mồi nổi nó nó theo dữ lắm bị gì đó thấy không đánh mồi nổi nó theo à tao <laughs> anh mà có UL ở đây là tụi nó ừ, chết mang cần mà không mang máy theo tắp hụt không táp vậy em cũng phải đặt táp môi nó quả kêu ghê quá ấy chà <laughs> rồi rồi xin bòi bé bỏng racing boy bé bỏng cá măng nãy giờ nó, nó, nó cắn tà le không nhồng ơi nhồng à chỗ này nước nó động lắm mấy con bơi mấy con bơi trên mặt nó không ra đây bởi vậy mấy cá măng nó qua anh kia hết nãy giờ em câu ừ. ở đây đâu dính măng đâu đúng không khó mà nhỏ ừ. ở đây qua bên kia hết bên kia bên kia bên kia là mỗi đường là mỗi con đó. anh gọi bên méo méo rồi hàng mười rưỡi 10 giờ ở đây mình rút mình chạy qua đó là vừa ừ chứ bên này ờ, chắc không có cá em ơi ở trong ở trong cạn lắm đánh đâu đâu ấy cá nó dồn ở đây à có là nó dồn ra ngoài này Việt Nam bữa nay nó không bữa nay không nó không không ăn mồi mồi mồi màu nữa nó nhát rồi bữa nay nước kém rồi chứ không dạ chứ bữa nay là nước uh, nước uh, rằm rồi đó ống rồi ôm mấy cá muối rồi kém rồi đã cá mú hả bác ừ. cá mú bữa nay bự hả ủa mới thả hả ừ ở đâu lợn nó nằm ở đâu bác ờ, mới thả kia với tay á ờ ghê vậy bốn năm ký bữa ta mua một cặp đâu 11 ký á dạ cặp 11 ký cặp 11 ký dạ Duy hôm nay hay quá trời mới xuống ở dính cá rồi bình thường đi câu móm như ờ, móm mà khóc nữa à? chém chém lá bắt ngủ rồi ui ui con khủng long ờ, con có chẹm nó dí cái đối nó là bơi lên sát bờ luôn chứ đừng để cho nó nghỉ vô nha dạ nó nằm ở đâu vậy bác đó đó đó nằm sát bờ luôn hả sao đó à, nó nằm đó đó như vòng vòng vòng mấy mấy dâu cũng sâu vậy đó nhỏ đó cái ghế ngồi đó ngồi đó mà cái đường thả xuống nhấc nhấc hai ba đường ra là bày bày bắt uh, bị uh, nhét vô con mỏ xấu á cái cái cái cái khúc kia nó đề đã quá ha ừ, khúc đó đề đề xuống mà mà không có quay được em tắt nha rắc nhạc ờ, nhẹ tân gì giờ này nó ăn ta thấy nó lên luôn hả siết lại siết lại siết lại siết cái cạo vô đi siết cạo vô thử coi ép nó cho nó chạy rắc nhẹ quá chạy trắng <laughs> nó chặt cái đường nước rồi nó xẹt Phê đủ đủ đủ đủ sơ hùi cảm giác rồi chừng nó chạy cấm ờ, gãy cân đánh hồi sắc à <laughs> dính ở ngoài mà này này thoải mái này này cho nó xảy cũng được kê uh, kê nó nằm lên kềm nè chích cái lưỡi ra một cái đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy xuống <laughs> thằng kia nó dính cái chẹp lá hoài à. Yeah. té nè cắm cái đầu nè giờ bữa trưa chịu ăn ghê có ý tay vô cái hàm nữa nha răng không á chết mẹ ơi kẹp kẹp kẹp kẹp có kẹp không anh Ngồi ghế Ngồi để ngồi đứt đứt đờ á Bố trí À con megabat đừng có đứt nha Lên nè, lên nè, lên nè phải nhảy đừng xả ra đi ờ, mồi trong họng rồi mồi trong họng rồi mồi, con năm năm kg á kẹp gì kéo cho nó lên đi đã xả rắc ra nữa mồi ở trong họng rồi ừ cho nó chạy đi mười cái đồng hồ để hồi đứt lít đỡ á ủa sao dẹp máy sớm vậy hả sớm vậy hơi lỏng rồi mỗi lỏng mười ký đó <laughs> à con bát đừng có đứt nha không muốn đứt thì xả ra con này bự nãy giờ bự nhất rồi sáng giờ không được con nào đó lên, đó lên, trong họng rồi đứt ra rồi thôi thôi mồi ngầm ngầm ngay ngay ngay đầu họng rồi mồi ngầm không ừ. không tới đâu thì ông bớt rồi vậy là khỏi nhảy nó trổ luôn cái lưới trổ luôn <laughs> cái lưới rồi ba chục kg nha các bạn <laughs> chém đẹp ghê chém lên màu tím giờ nó khỏe lắm nè thôi con bự ghê con này cỡ 5 kg không đây Hải lên đoàn Ngọc Hải khó gỡ à con này mua luôn chứ gỡ gì nữa rồi thôi con này con này nuốt vô vô tới họng rồi rớt tiền đi anh trai con răng ấy có chân lưỡi không từ từ không? từ từ không rồi con giữ cái đầu lại rồi đó không ngay miệng ngay miệng mà ngay mép miệng mà không sao đâu gỡ cho má lưỡi zin luôn nhé ừ. dẫu dạ, nữa em mua của anh BKK cà phê cái này trăm bảy trăm bảy ký con răng hả Dạ. Má nãy giờ em bào Má nó ăn nó ăn mà tưởng bị dính cái gì á nó không chạy luôn. À bỏ con cá bự hơn con này nữa. Con cá nhồng táp. <laughs> táp nó. Uh thải thải nó yếu Mỏi ơi bút Nổi Cái thanh dòng cát nát bẩn nãy con, con này khỏe lắm, dính miệng mà Đâu sao đâu Rồi, cái cá nó gần về, gần về mà Cân thử nhiêu ký mốt Con này hả? 4 kg. mú á ở đó mú á kéo kéo rắc lên mú á mú nhỏ chỗ đó mú nhiều lắm ngay cái hầm sâu ấy dạ yeah. ờ chém nhỏ cá đây khỏe lắm tới đây là hầu như là một tháng như vậy là tới nước hết 20 ngày dạ yeah. đâu cá nó khỏe lắm còn đùng chút nước hả một tháng lấy nước được từ 10 ngày à dạ yeah. vì nó trong sông dạ nó không có gần mặt sông dạ thích nhất ăn đi ngon lắm hả ngon lắm này mình mới đi uh, xuất khẩu lao động về nha